đây than hoạt tính <laughs> là than củi của mình sau khi mình ngâm nước 3 ngày ngâm nước 3 ngày nó đã mất đi cái chất chất phèn rồi các bạn bây giờ mình sẽ đập ra Đấy, đập cho nó nhuyễn bây giờ mình để khô đi để khô ngày mai mình đập cho nó nhuyễn ra nhuyễn ra mình, mình lát trên cái bề mặt đó rồi mời các bạn xem tiếp nha đây mình sẽ làm thử làm thử nghiệm à, đất trộn tự mình trộn đây bây giờ à, kiếm than đá cũng hơi khó bây giờ mình đập ra mình đập đấy mình lấy là à, nham thạch trắng nè đó nham thạch đen nè đó đập ra đó, đập ra xong rồi mình, mình trộn lại đó nham thạch đỏ rồi bắt đầu mình trộn lại đấy mình cho thêm là phân Nakamada vô và bây giờ mình sẽ chọn vừa cho nó đủ độ ẩm 60 phần trăm rồi xong rồi các bạn sau khi các bạn chọn vữa tổng hợp kiểu xi măng đó nhà xây dựng đó nếu các bạn bóp như vậy đây đó này các bạn bóp đó các bạn bóp mà nó chảy nước như vậy là đủ 60 phần trăm lượng nước rồi đây là các bạn Đấy, là đủ 60 nha đây 60 phần trăm độ ẩm đó đây các bạn mình bóp mà nó thấy đủ 60 phần trăm độ ẩm thì thôi các bạn bây giờ tới cái ờ, cái phần là mình sẽ ủ đến 7 ngày 7 ngày xong đó mình đem ra cái lu cái lu cái thùng hay cái gì đó thì cái này là khoảng cho một cái lu rồi nè đó mỗi đầu cái hỗn hợp của mình là khoảng cho cái đồ đầy tại vì nếu mà mình không không có cái ờ, không có như thứ nhất là các bạn không có xỉ than đó kêu bằng than đá này than ờ, than đá dùng than đá dùng để mà ờ, nấu mấy nồi súp mấy quán phở đó thì ở đây không có thì tôi tôi chế bằng cái là mình trộn theo là nó gồm có là nhâm thạch nè rồi uh, uh, nhâm thạch xong rồi sứ nè sứ lọc nè rồi thêm là than nữa đó thì những cái hỗn hợp này mình trộn với nhau để cho lâu ngày nó không bị nén chặt xuống nó không bị nén chặt xuống nó nó, nó có những như là trộn giống như trộn trộn xi măng với các bạn trộn mình đổ xi măng đổ bê tông á như vậy nó sẽ hỗn hợp nó sẽ cứng nó sẽ cứng hơn nó không bị nó không bị nén nó không bị dính xuống dính nè dính xuống đó. cái này của các anh đi trước thôi anh đi trước chỉ mình thì mình làm theo như vậy bây giờ mình thử nghiệm như vậy thì mình làm rất là ok nè mình thử nghiệm là đầu tiên rất là ok thì bây giờ à, mình chỉ còn ủ thôi ha sau khi các bạn à, làm xong các bạn bưng vô một chỗ mát rồi các bạn à, lấy cái lấy cái một cái bọc ni lông nào đó hoặc là cái áo mưa cũ nào đó thì các bạn à, áo mưa áo mưa áo mưa ni lông nha hoặc là tốn thêm 5 ngàn chạy ra mua cái áo mưa chụp vô thì ủ đây khoảng chừng 5 đến 7 ngày thì nếu mà thời tiết mà nắng á thời tiết nắng nắng gắt á nắng gắt á thì các bạn phải thêm tưới nước thêm nha còn cái nếu mà thời tiết mà mưa, ẩm ướt mưa nhiều như mấy hôm nay là mưa bão á thì à, các bạn cứ ờ, dở ra xem hai à, ba bữa các bạn dở ra các bạn đừng để cho nó chết vi sinh nha đó, à, mình mình có thêm vi sinh vi sinh hữu cơ vô đó rồi à, mình phải thêm vô cho nước nó cứ giữ độ ẩm 60 phần trăm 60 phần trăm các bạn cứ giữ độ ẩm 60 phần trăm 60 phần trăm hoài vậy thì ok các bạn đây là ngày thứ ờ, thứ tư thì mình đang ủ bữa thứ sáu nè thứ sáu thứ bảy chủ nhật rồi giờ mình tính lại này nha thứ bảy nè chủ nhật nè thứ hai nè bữa nay thứ bữa thứ ba nè bữa nay mới ngày thứ ba là ngày thứ tư rồi được mình ngủ được 4 ngày rồi thì ngày mai ngày mai ngày mai mình ờ, từ 5 đến 7 ngày thì 5 ngày là mình có thể 5 ngày các bạn có thể sử dụng được rồi thì ngày mai thì mình sẽ bắt đầu vô lưu vô lưu mình trồng vô lưu, lưu đốc đống đất này thì các bạn có thể thấy khi mình ủ mình ủ đất như vậy mình nào mình chậm vô đó thấy không thấy không chậm vô mà nước nó còn như vậy là ồ các bạn làm đúng làm đúng theo những gì anh em chỉ à, mình chỉ học những anh em thôi chứ mình không có mình học người ta thì mình làm lại cũng riêng mình thì xong nó sau đó mình hướng dẫn cho các chia sẻ với các bạn cho các bạn biết rồi các bạn có thể tự làm tự làm ở nhà à, đất khi mà ủ xong nó như vậy nha các bạn nó như vậy là đủ 60 phần trăm nước có nghĩa là nó đủ lượng nước của nó rồi thì nó cứ sền sệt sền sệt nó cứng ngắt như vậy nè các bạn đó bây giờ ngày mai đó, ngày mai đó đầu bắt đầu là mình sẽ có những cái cái bể một cái bể à, thùng shop ở ngoài chơi rồi các bạn đã rồi ha ủ tiếp đi chùm cái áo mưa cái áo mưa nè các bạn mua cái mưa 5 ngàn thôi các bạn có thể ủ được khoảng cái bể mét hai luôn á mét hai mét rưỡi luôn á chứ còn giảng chơi đâu một cái thùng đất như vậy á một cái cục đất như vậy á cái bữa cái lu à, cái lu của mình chắc à, cái lu cái khạp da bò của mình chắc cũng khoảng chừng nửa nửa cục này thôi là nó muốn đầy mẹ nữa phân dưới rồi thì à, ngày mai mình tính cho các bạn coi coi sao ha thì coi cái cái lượng mình ổn vậy là ổn chưa này là có thể dư cái bể 80 luôn á cái này có thể là một cái bể à, không cái này nếu mà thẳng bạn bể 70 60 bể 60 40 40 thôi cũng chưa đủ đâu chưa đủ để chơi đâu nhưng mà mình thấy là rồi ok bây giờ à, các bạn chờ mình nha rồi bữa nay là ngày thứ tư mình nấu rắc thì bữa thứ à, uh, 6 bữa nay thứ tư thì 4 ngày ten ten ten ten thì đất vẫn còn ok bây giờ mình sẽ lấy đất này mình uh, đem đi xử lý đem đi để vô bể để vô cái cái chậu uh, cái cạp da bò ok rồi bây giờ đã xong xong cái phần uh, để cắt vô thì các bạn dùng cái bay nè cái bay các bạn để vô thì nó không bị giơ tay nó ít chị giơ tay hơn rồi các bạn lấy cái ba các bạn dần dần dần, dần xuống ha à, sau đó là các bạn lấy một cái thùng cái cà mũ hay cái ly cái gì đó thì các bạn để đây để đây đây để, để mình nước mà suy mà đưa vô thì nó không bị xối nền ha à, bắt đầu mình cho nước vô nha rồi để các bạn các bạn thấy rằng khi mà để vô nước sâu không bị xói nền này các bạn à, thấy không và khi nước nhận nâng cao thì mình rút rút lên rút ra đó không bị đâu Ừ. rồi cái này là bao đá luôn <laughs> nước cho đầy này luôn cho đầy phân nửa này thôi phần nửa này thôi chiều nay à, khoảng cho nó lắng cặn xuống bắt đầu lắng xuống cho nó đừng có lên giật đen á rồi mình chiều nay chiều nay mình sẽ cắt những cái cắm kia mình cấm nó qua mình cấm buổi chiều đi chứ đừng cấm buổi sáng nó nóng thời tiết nó nóng cấm khoảng chiều á mình cấm cho nó đã sau khi mình à, để à, nước vô các bạn thì nó sẽ bị xì nền đấy thì có nhiều bạn thì sẽ lấy à, cát sim cát của mình nè đó, thì nếu mà không các bạn các bạn chơi theo cái loại trồng ở dưới nước trồng dưới nước thì nó sẽ xì xì lên thì nó phải chịu thôi nhưng mà để mình các bạn để một thời gian đi để khoảng chừng cái này giống chơi sình vậy đó khoảng chừng là hai ba bữa vậy đó các bạn để hai bữa vậy cho nó lắng xuống hết nó lắng xuống hết đầu bắt đầu các bạn vô nước các bạn hút nước ra hoặc là các bạn vô nước mới thêm thì nó sẽ không bị xì nền nữa nó không bị xì nền nữa thì nó sẽ trong lại nó trong lại bắt đầu mình trồng cây đó làm phải có thí nghiệm phải có bị lỗi này kia cho các bạn để các bạn xem thì các bạn tự suy nghĩ thêm đó, như tôi như những dân chuyên nghiệp thêm thì ta chơi thêm cát nè nghiệp có là cắt ờ, cắt vàng nè cắt muối tiêu nè cắt trắng nè đó hoặc là sỏi nè người ta sẽ trải lên một lớp trên nữa thì nó sẽ không bị xì nền hả nó không bị xì nền như, như mình nè các bạn hả nhưng mà thì mình chơi mình tôi chơi tôi sẽ làm kinh nghiệm rồi mốt tôi lấy cái này à, đất tôi tự chọn nè đó, tôi sẽ đưa vô trong cái bể lớn đó, chơi nó đỡ hơn nó đã hơn các bạn các bạn chơi nền trộn này nó đã hơn nó cây nó phong cây nó phục cây nó nó đẹp hơn là nền mình cộng bằng nền công nghiệp các bạn chơi đã lắm thì nói chung là mình ở đây mình không có xài chia lơ à, khí hậu thời tiết ở miền à, miền Nam mình ở thì nó khí hậu ôn đới nó nắng nhiều hơn mưa cho nên là à, nắng nhiều hơn nắng như mưa nắng như mưa không à cho nên là um, ít có, uh, cho nên là không có lạnh mà cho nên cây nó có một thời gian nó sẽ bị riêu hại nó bị rụng lá đủ thứ thì chơi thì có thời gian mà lô rồi xong đây các bạn thấy à, cái này là mình để hai ngày nha các bạn hai ngày nước nó trong rồi mình mới à, mình mới cắt những cái cây ở bên cái hệ 750 à, á cái 750 bãi nhỏ của mình bãi nhỏ của mình hiện nay nó bị một cái vấn đề là riêu mà mình đã trị hết rồi Đấy. thì bây giờ mình chờ cho nó trong nước nó trong mình mới bơm nước lên nữa rồi Đấy bỏ mà bạn thấy mình bơm khoảng chừng có nhiêu à có khoảng nhiêu nước bây giờ thì à, mình nó bơm đầy gần đầy hột gần đầy cái lu luôn Đấy. thì ngày mai mình à, mơ mình đút nước ra ok nha hello các bạn bây giờ là tối rồi ngoài chơi nha đó các bạn thấy không sống ổn nha các bạn à, không có hiện tượng là bị héo úa hay là bị chết gì chứ các bạn thấy ổn luôn nha hồi chiều là mình thay nước rồi nha đó hồi chiều là cũng có thuốc nước thay rồi nha rồi ngày mai bắt đầu là cấm thêm nha này là còn thê dư nè vậy mình cấm thêm chơi nè cho các bạn xem ha vậy là cái phân nền cái phân nền mình trộn cũng ok các bạn Đấy, nhưng mà mình trộn cũng là ngon lắm nha chứ không phải là củ bắp củ lửa gì đâu nha Hello các bạn Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sima Chào Hôm nay là được 10 ngày rồi các bạn Đây các bạn thấy không Đó Mình cắm thêm nè bạn à, Chỉ cúc nè Và cái hồ này nó để ngoài trời thì đương nhiên lúc nào nó cũng bị lăng quăng lăng quăng hết Cho nên là mình mua thêm cá Mình thả vô để không thôi bị mũi Xúc xúc huyết nha các bạn Đấy các bạn chơi ngoài trời các bạn hãy thả thêm 10 ngày rồi dòng thay nước rồi à, có khi là cấm thêm nữa cấm thêm nữa à, dòng hút nước là mình thay chiều nay khoảng chừng chiều nay hoặc là trưa mát mát trưa trưa hoặc là chiều chiều khoảng 4 5 giờ đó các bạn các thay nước giờ đó cho cây nó mát thì có thay nước vào um, sáng một là sáng hai là chiều chứ đừng có trưa nha các bạn hay có những cái cây lợi nhi đây mình sẽ cho các bạn coi cây lợi nhi nó sẽ bị đó các bạn thấy không thấy rõ không nó bị uh, trong cái hồ kia mình lấy ra rồi nhưng mà nó cũng còn một cái sức sống như là nó còn giữ lại một chút một chút là trồi non nhưng mà mình chắc không nghi là nó sẽ không qua khỏi đâu sẽ có những cái cây lại nhi nhỏ là các bạn sẽ thấy được cây lại nhi nhỏ đó còn uh, rau răm các bạn thấy rau răm không nè đó, đậu rằm mình mình trồng rất là ok luôn các bạn chồi non đều mọc hết đó các bạn có khi có khi các bạn hai ba bữa hai ba ngày các bạn hả thay nước còn có khi tôi thấy là rất là ổn luôn không đó bữa nay là cũng hai ba ngày đó mới thay nước nè có khi là tôi bận quá bận rồi tôi phải không thay nước thì nó cắt những cái cây mà ở bên ờ, bãi kia tôi cắt cấm qua nè thấy không đó đấy nó mọc tròi luôn các bạn đó, thì cúc thì cúc nó bị rụng lá nhưng mà đi giờ bố đưa qua đây nó mọc im luôn nè mấy cây này mọc rất là im luôn các bạn à, đây. đó đẹp rồi bây giờ thì chiều nay phai nước thay nước xong quay video lại cho các bạn xem nữa hello các bạn chào các bạn buổi sáng nha thì các bạn có thể thấy rằng là cái bữa nay mình sẽ thay nước cho các bạn xem vào ngày sáng sớm thì ở đây các bạn thấy mấy cây của mình nó phát triển toàn bộ các bạn sau là 11 ngày làm á thì khó dễ các bạn mình trồng cho các bạn xem để các bạn có thể là thấy à, đất là à, khi mà mình đã thành công rồi cái mặt à, đất tự trộn dễ hơn rồi ờ, mai mốt làm cái gì cũng đỡ tốn chi phí về đất nền đó ví dụ như là mấy bạn muốn làm một cái bẫy gì dài rộng gì đó một mét là đổ lên là các bạn có thể phải không đây là chờ hút miệng không nhỏ đây gà trà mấy con ờ, lăng quăng bớt quá lăng quăng rồi này ờ, phải ờ, phải nuôi nuôi cá mà được chứ không nuôi cá là bị phạt chết về vụ mà sốt xuất huyết này mà không thôi nó xịt cái cây vô là chết hết chân luôn với lại nó lại nó kiểm tra là là nó nó làm nó kiểm tra thôi nha đổ hết trơn cái hồ luôn à, từ bữa hổm tới bữa nay là mình chưa chưa đổ vi sinh vô luôn các bạn chưa đổ vi sinh đổ vi sinh vậy chứ nó nước nó tự nó trong luôn nha đó. mấy cái màng màng là bụi nè đó, bụi rồi à, nước mưa đó cây này, chậu mà để ngoài trời mưa là có nước mưa là nó lụm nào ông tùm lum Đấy. rồi gãy luôn rồi chắc có một cây à, à, ấy đã gãy rồi chắc phải bỏ nè mình thấy nó bẫy gãy nè mình sẽ nhổ lên bỏ nè nó mục luôn rồi. nó đã mục trước rồi các bạn nó đã mục mục trước rồi mình ở đây hiện nay là mình một rửa thì trồng lại thôi trong kia thiếu gì trong nhà mình thiếu gì à, mình chỉ hút được uh, tới khoảng từng ngày thôi các bạn chứ uh, hút thêm thì nó không có nước như nó muốn đứng nó không chảy nữa cái này cái bằng lại di cây loại nhi bữa nay nó gãy rồi đây có nhiều cây loại nhi nó không qua khỏi các bạn tại vì bên kia nó úng bên kia rồi nó đã bị một cái vấn đề gì đó nó úng thúi cây rồi đem qua đây thì nó chỉ rồi nước hiện nay nó không lên nữa kia à, úng thúi cây rồi tôi thời thiếu gì tỷ lệ của mình là khoảng 90 phần trăm <coughs> tại vì cây của mình đó là nó uống sẵn rồi đây tôi sẽ nhỏ cho các bạn xem đó nè nó đã uống sẵn rồi bỏ ra cắt bên kia trồng qua nữa thiếu gì chuyện này đơn giản chơi nước trực tiếp luôn ok nước vậy là vừa Đức chào sáng sớm với lại là chiều mát nhưng mà chiều mát thì mũi quá hai sáng sớm luôn rồi có một số cây nói chung là mình trồng thì tỷ lệ nó lên thì nó sống thì khoảng 90 phần trăm còn với lại còn lại nó chết thì quyền của nó tại vì những cái cây này có trong số đó mình lấy được cái bể 50 á mình đem qua cho nên là chỉ là sống thì có thể là nó hơn nếu mình lấy những cái cây mà tươi xanh ở bên những cái bể ờ, của mình á bể 70 với bể 80 á thì bảo đảm các bạn là cái là sống nó cao còn các bạn lấy mình tại bể 50 ờ, cây nó bị thúi rồi nó bị thúi gốc thúi rễ rồi thì tỷ lệ sống nó thấp như là cú thôi hiện nay ờ, cây mình thấy là phát triển rất là nhiều sau 11 ngày còn có thể hơn tại vì cái ngày đó là mình quay là ngày 15 15 tây bữa nay là gần 21 22 rồi 20 10 10 là 11 ngày mình quay cho các bạn xem chơi cho vui thôi còn à, về cái vụ mình trộm đất thì dễ ẹt ha Đấy, phải à, không biết là cái cây đó lâu đông nó có sao không thì mình thấy nó xây xây <laughs> nhưng mà mình thấy nó không có thúi lá không thúi gốc mà cái gốc thì nó cũng có mọc những cái chồi ra mà mình không biết đó tại có nhiều trồng nhiều không được thì mình ra ngoài cho lốc mình mua một chậu sáu ba chục một chậu ba chục k à, nói về giá tại sao à, người ta bắn mắt có khi là một chậu sáu chục, năm chục, sáu chục thì thời buổi dịch bệnh mà cũng phải kiếm ăn rồi à, người ta vận chuyển về đâu phải vận chuyển về là bán hết đâu nhưng cái mới bán hết đâu phải lưu giữ lại để nơi nó bị thúi bị tùm lum nói chung là cũng khổ lắm rồi mua về nhiều nhưng mà lỗ đóng thì à, số lượng mua nhiều mà bù bù qua sớt lại chứ mình đừng có nói bắn <laughs> đây có bắn mắt bán cũng phải có khổ tâm không lẽ nói nếu mình nói ra thì chả ai nghe đâu đừng kể với ai bất cứ một cái gì của mình họ chở thầm nghe các bạn nếu mà các bạn đam mê thí sinh mà loại ờ, khi bằng sinh viên như mình đó loại mà ít tiền đó, thì ở khu vực châu đốc thì kiếm mình cho mấy mình cắt nhóc luôn cho cho về mấy ngọn về trồng cái bán làm gì các bạn chơi vui mà bán gì cây nào hiếm hiếm ờ, thì mình đấy cây nào nó mọc nhiều quá thì bỏ cũng bỏ trồng đâu có hết đâu trồng khoảng chừng 6 à, tháng 6 tháng là nó mất hết trên cái cái nền rồi hết dưỡng rồi hết dưỡng rồi mình uh, mua mình uh, lặt bể trồng lại cảm thấy nó không còn cái dưỡng nữa thì đặt bể trồng lại thôi chứ sao mà chơi cái kiểu này mau lắm thì nó giống như ngoài đời mình thôi khoảng chừng 3 tháng đến 4 tháng thì cái, cái dinh dưỡng đất ở trong uh, dinh dưỡng ở trong đất nó hết rồi cây nó phát triển hết rồi. thì mình bắt buộc mình phải thêm thêm vô đất thịt thêm vô uh, những cái phân ờ, phân hóa học nhưng mà nhưng mà ở trong thủy sinh thì ở đâu có cái vụ đó được nếu mà thêm vô phân hóa học là đi bụi luôn đó bắt buộc mình phải mua mua những cái phân all in one đó tất cả trong một đó thì các bạn đem về các bạn ờ, coi vô thì nó sẽ ok lại thôi chơi cũng vui á chơi cái môn này vui thứ nhất là nó bao la nó đủ thể loại hết trồng dưới trong lu trồng trong thùng xốp rồi à, trồng trong bể kính rồi ủ hương thì loại chơi đã bây giờ bây giờ à, mình riêng mình mình chiên mình thích lại xây ngang mình thích cái loại này nhiều hơn chơi à, nuôi cá la hán quê chán này giờ xây à, nuôi mấy con cá này nuôi cái này chơi vui nó bơm đầy lên cũng không có bị bể bể sợ bể luôn cái lưu này đập đầu ok chứ làm gì nó bể luôn được rồi ok luôn nước cho tràn vậy các bạn ok nha tắt nước tắt nước hello các bạn đây cái thành quả của mình đây các bạn thấy đã không đó có có một số cây nó bị thối nha các bạn bị thối là do nó không có đầy đủ ánh sáng mặt trời cho nên nó bị thối với lại là nó nó bị hư nữa đâu rồi à? nó bị hư rồi mình đi cứu lại thôi thì có một số cây nó sống nha các bạn đó. cái này ngoài trời quay các bạn sẽ không thấy được cái thành quả của mình đó. có cá đàng hoàng luôn nha cá bảy màu đầu ta cho có nghĩa là cái thành quả mà nói về là trồng cây trong lưu trong ờ, chậu kia bằng thủy sinh thùng xốp của anh em đó thì mình đã thành công rồi các bạn đó thành công rồi nha nghĩa là cây vẫn sống bình thường nha à. không có thiếu gì nha ok luôn nha <laughs> không có tờ không có sai luôn quá đỏ luôn bây giờ ờ, trong cái thời gian này thì tôi cũng đang làm một cái ờ, chậu ờ, thùng mũ nữa rồi ở trong nhà lấy đèn đèn thí sinh rồi luôn đấy để mình tiết kiệm cái cái cái cái cây cái cây mấy cây này đã quá đó với lại anh em nào mà ở châu đốc mà ai xin thì ai xin thì lại nhà đây nhưng mà <laughs> nhưng mà đã qua dịch cho trở lại nha cái video này chắc cũng nếu mà đăng lên thì cũng đã qua dịch rồi thì các bạn có thể lại đấy ờ, xin mấy cây này một cây nè lotanala nè có ngọn nào thì mình cho mình cắt mình cho ngọn đó chứ mình cũng đâu làm gì đâu trồng đóng đóng xung xếp đấy cho anh em giao lưu chơi với làm gì giờ <laughs> làm gì giờ các bạn <laughs> đem về các bạn tự trồng vậy thôi đơn giản lâu lâu anh em muốn cà phê rồi chỉ mình à, chỉ cách uh, trộn phân đồ ok luôn đã quá là ok luôn bữa nay là rảnh là thay nước luôn để ngoài trời hồi tối mưa nè mưa là nó nước mưa là nó thấy không nước mưa nó tràn lưu luôn không biết cá có tràn ra ngoài không thì không phí không thấy nhưng mà lâu lâu hai ba bữa cho ăn lần <laughs> cho ăn nhiều quá xình bụng à, thấy không các bạn thấy không thấy mình không ai mà làm thì làm vì anh em làm vì anh em chứ không phải là làm chỉ riêng mình nên mình up lên trên cá nhân phe của chơi không có làm xong rồi chia sẻ anh em chơi vui à, test thử rồi bao nhiêu ngày rồi đó à, phân thì không có biết bán không biết gửi mà cũng không biết bán cho ai hết thôi chỉ hướng dẫn trực tiếp luôn nó chơi chứ không có công thức nha các bạn tôi chỉ thiếu thì các bạn làm theo các bạn làm không được các bạn chửi mình nha <laughs> thì lâu lâu cũng phải thuốc lần cho chết để, để sống hoài đúng không không vào ba bạn mất công lắm Đấy, chơi đơn giản mà có thể về video cho các bạn xem ha quá đơn giản luôn lên luôn lên luôn các bạn lên tên lóc luôn lên là lên là lên, lên, lên. chạy kê luôn quá đẹp rồi chào tạm biệt các bạn nghe hiện nay là cái bãi này khoảng chừng hơn 2 tuần rồi các bạn 20 ngày rồi đó 20 ngày rồi đấy ok nha